Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua Không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả Biết bài của đối thủ là bao nhiêu Để không làm mất thời gian thì em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả thì rất là hợp lý. Với Trâm Phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi đánh bài, các anh chỉ cần đeo cái kính áp tròng này vào trong mắt Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng một năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng nhìn rất là sang trọng. Khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày nhìn rất là đẹp mắt bên trong của hộp kính bao gồm một cặp kính áp tròng khi nhận hàng các anh kiểm tra phải có đầy đủ hai cái mắt kính này các anh mới nhận hàng giúp em và một lọ nước để rửa để rửa mắt kính để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước và một cái hộp để đựng kính để khi các anh đi chơi xa các anh không tiện mang theo cái hộp to các anh có thể bỏ kính vào trong này để mang theo rất là nhỏ nên mang theo rất là tiện và một kẹp và một cái kẹp giúp các anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn nó rất là mềm nên khi các anh gắp kính thì kính nó sẽ không bị rách thì khi mua kính các anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2K thì bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ bài rồng xanh bài xanh 2K loại mới bài xanh hoa cúc thì để không làm mất thời gian thì em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem thì khi đeo kính vào trong mắt các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như vậy đây và đây là bộ bài của em nhìn không khác gì một bộ bài bình thường ngoài quán thì bây giờ anh sẽ bóc bài ra để test thử cho các anh xem cũng chín này Đó, chín rô rô thì nó sẽ không có một ký hiệu gì các anh nhé chín tép này tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu này hai cơ này cơ thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ở hai góc này các anh nhé 4R này ca cơ này sáu cơ này ác cơ này 5 này quy biết này biết thì nó sẽ có hai cái dấu ở hai góc này quy rô này sáu tép này đi kính bọn em thì nó rất là mỏng nên khi các anh đeo kính vào nó sẽ không đau mắt thì em sẽ cho các anh xem bộ kính của bọn em Đây, nó có một cái nút trên này nên là nó rất là chắc chắn nhé đổ ra ngoài đây cái kính của bọn em nó rất là mỏng này Bye.